vô thấy chuẩn bị đi ăn đấy ạ là những cái đồ ăn mà mình mang theo này nên là đi rừng thì cái gì ăn cái đây là cái bàn của mình mà mình mua để mình đi cắm trại nên là nó là cái bàn nhỏ thôi bàn nhỏ và nhẹ tiện lợi cho mình để mình đi ấy. xếp nó lại. trước tiên mình mở nó ra mình xếp nó lại thành hai cái này này để cho nó gắn kết lại nhau thành cái mặt bàn bây giờ cái mặt bàn của mình mình rửa ok bây giờ thì kiếm cái gì ăn cái đã xem có những món gì này ba xả, có một lon bia bởi vì lạnh quá nên là phải có cái bao này nữa để mình dắt vào trong lưng này mình ở cho ấm này theo đồ ăn cơm này gà này và một ít chả à. đây là những cái món mà mình mang theo quay ừ. cho mọi người cùng xem có bia này thì đi bên ngoài lạnh quá nên cái đũa này lực nó yếu quá nên là gãy mất cái đôi đũa rồi bây giờ thì đúng không thịt gà xào xả Đây thì mình làm cái món mà thịt gà xào ớt Thịt gà xả, à, xào xả ớt Và Bỏ hộp để khi nào mình giống như mà ở bên Việt Nam mình hoặc là ở trên núi đâu ở Việt Nam mình giống như ở miền núi mình thì có những cái loại ớt này mà ngày xưa nó mọc ra trên núi ấy thì thực sự là nó rất là cay luôn mà cái này được trồng ở đây thì nó cũng bớt đi cái vị cay đấy rồi bây giờ thì mình thái xả thái kìa thực ra mình chỉ biết ăn thôi chứ còn nếu mà nói ra bảo ăn thịt một con gà thì cũng chưa bao giờ cắt cổ một con gà nào cả chung là do chính sách cấp giết, cấm giết mổ của YouTube nên là khi mà mình đã hoàn thiện rồi thì mình sẽ quay như thế này cho mọi người xem còn bây giờ thì mình sẽ vào gia vị mà ướp sẵn để lúc nào mới thì mình sẽ xào sẵn đi rồi mình bỏ vào hộp thôi Tưởng chả muốn nó ăn là bao nhiêu Đây là những cái món mà mình mang đi thì mình làm đó Bởi vì mỗi khi mà mình cứ mua ở ngoài chợ ấy thì mình cảm thấy nó không được ngon lắm tức là ở à, cái vị của mình làm thì nó sẽ khác hơn so với là mình mua xào nhé thường thường là mọi người hay dùng nước màu để tạo cái màu đẹp cho nước mình xào nhưng mà mình là không thích làm nước màu đâu rồi mình sẽ thắng một chút đường mình sẽ thắng một chút đường để cho nó ra màu vàng để mình làm nước màu nhé mình đi mình có nhiều thời gian chuẩn bị đâu nên là đến khi ở nhà thì mình chuẩn bị trước đi nên mình chỉ mang đi bởi vì khi nào mình đã đi đã mệt rồi nên là đến cái điểm này thì mình chỉ có gọn đồ mình ăn thôi rồi bắt đầu mình nghỉ ngơi đó, mình cả nhà nhé ừ. mệt thật nhưng mà làm mình hấp bia mà lại cảm thấy nóng người lên ừ và trong cái lều này tuy rằng ở ngoài nó lạnh thật nhưng mà ở trong cái lều mình thì nó sẽ tỏa nhiệt và nó không gió vào nên là mà cảm thấy sẽ ấm hơn rất rất là nhiều tuy rằng không ấm được bằng như ở trong nhà nhưng mà cũng là cũng nhiệt độ thì tăng lên được rất là nhiều ấy đói thì cảm giác ăn cái gì cũng thấy nó ngon ừ. nên là khi mà mình đi rừng hay là mình đi đâu về một thời gian mà mình vận động nhiều ấy thì mình cảm thấy ăn cái gì nó cũng ngon đồng với nhau hay gì đó, cảm giác như cà phê nó ngon hơn ấy. với lại trong cái lạnh mà uống cốc cà phê nóng này thì cảm thấy ấm hết cả người lên sớt đây là, là một loại nấm còn mình lần đầu mình cứ tưởng là yêm chi bơ sớt nhưng không phải đây là cha cá bơ sớt bởi vì mình vừa uống cà phê xong nên là cảm thấy vị đắng hay gì nên là cái vị của cái thuốc này nó vẫn đắng hay sao ấy Hàn Quốc thì có hai loại quý một loại là nhân sâm hai là các loại thảo dược giống như là à, nấm linh chi hay là các loại nấm à, người ta được chiết xuất ra những cái loại thuốc uống thế này nên là mình rất là dễ mang đi khi mà mình mệt mỏi thì mình uống những cái thứ này vào thì cảm thấy trong người mình sẽ được bồi bổ lại cho cơ thể sau những cái chuyến đi mà mệt nhọc ấy no thì mới cảm thấy lấy lại chút sức lực